Đêm nay một mình ngồi đêm tiếng mưa rơi Thương nhớ người yêu xa vắng ở cuối trời Lặng nghe tâm tư đi tìm gì vang xưa Tuổi xuân bao yêu như đất em mưa đầu mùa Lòng sao xuyên